vậy khi luyện tập gõ thành thảo văn bản con và các bạn vẫn còn gõ bằng phím rất chậm thì đó con đã có ý tưởng tại sao mình không hiểu viết một phần mềm một chương trình luyện gõ bàn phím nhanh có dấu tiếng việt để mình vừa chơi mà cũng vừa rèn luyện gõ kỹ năng gõ bàn phím nhanh nhỉ với ý tưởng đó con đã bắt tay và với phần mềm thì gõ bàn phím này bằng phần mềm scan Phần mềm của con đóng gói thành phái HTML nên có thể sử dụng trên các máy tính quá trình duyệt đọc file HTML như trình duyệt cốc cấp, trình duyệt Firefox, trình duyệt Google Chrome, trình duyệt Internet Explorer. Để bắt đầu chương trình ta bấm vào nút Để bắt đầu chương trình, ta nhấp kích chuột vào file điện thoại HTML. Ừ, à, sau khi bắt đầu, màn hình xa sẽ xuất hiện trong 5 giây. Sau 5 giây, màn hình xa sẽ xuất hiện. Ở đây, nếu người chơi muốn bấm vào nút hướng dẫn thì muốn đọc hướng dẫn thì bấm vào nút hướng dẫn ở đây phần khi người chơi đã tập hướng dẫn xong người chơi sẽ bấm vào nút trở về chữ cái hoặc số để chúng ta ờ, nhập vào nếu đúng thì nhân vật sẽ gỡ xuống Holy Go từ hoặc cụm từ Trên này cũng có một số phần mềm giúp luyện gõ bàn phím nhanh Nhưng con chưa thấy phần mềm nào có cái từ cần luyện có dấu tiếng Việt Bên cạnh đó con cũng chưa thấy dự án có phần mềm Phần mềm nào có tính năng, giao diện và cách thức chơi giống như phần mềm luyện gõ của con đã viết đã được công bố trước đây khả năng áp dụng vào thực tế phần mềm của con phần ngoài miệng ngõ với giao diện đơn giản, dễ sử dụng, với các hình ảnh sinh động, có thể sử dụng giúp các bạn luyện gõ bàn phím nhanh và thi đua cùng với nhau, vừa tạo không khí thi đua vui tươi, vừa tươi, vừa giúp các bạn rèn luyện kỹ năng gõ bàn phím nhanh và chính xác. Hướng phát triển của phần mềm trong thời gian tới, ý tưởng là tốt như cái quả số sẽ luyện thọ với từ và cụm từ sau đó con sẽ mở rộng thêm phần luyện gõ với cô ca dao tục ngữ và luyện gõ với những bài thơ văn hay trong chương trình học của con phần báo cáo của con đến đây là hết